Sao em? Ừ, anh thử quay một vòng cho em coi nữa thôi Ok Wow Em biết rồi nha Ngày hôm nay là anh có cúc áo mới đúng không? Đúng rồi Đây Đây là một cái mẫu nút áo mới Mà Kỳ Lăng Luxury mình mới vừa hoàn thiện Mẫu nút áo mới này với mẫu nút áo cũ thực ra là vòng tròn ngoài như nhau Em biết mẫu nút áo mới này khác với mẫu nút áo cũ như thế nào không? Đối em đó Cái cũ là hình logo vương miện Còn cái mới là... là gì vậy anh? Một viên kim cương ba ly Cái sự đặc biệt và độc sự mà anh điều anh muốn nói ở đây Không phải là viên kim cương ba ly ở ngay trung tâm viên nút áo này cái màu vàng ống ả ống ánh này lấp la lấp đánh này phản chiếu với tất cả những cái chi tiết trên cái nút áo này thành ra là một cái nút áo lấp la lấp đánh và cái độ chiếu lấp đánh này giống như là viên kim cương luôn thì vòng tròn vẫn như nút áo trước và bên trong có một cái nền sáng bóng và một viên kim cương 3 ly à cúc áo mới của mình đó, nó khác với cúc áo cũ như vậy á thì uh, cúc áo mới có bao nhiêu vàng vậy anh trọng lượng của nút áo này là nặng gần gấp đôi của nút áo vương miện cái nút áo cũ là hơn nửa chỉ thôi nhưng mà nút áo này gần một chỉ em biết vì ừ. sao không hai nút cũng tựa nhau mà tại sao nặng gần gần gấp đôi biết tại sao không dạ không em không biết đây anh sẽ bật bí cho em đây là cái nút áo mà phiên bản logo vương miện ở bên trong có một cái lỗ để mình xỏ và đây là cái bản bây giờ anh không may cố định vào áo nữa mà anh sẽ làm à, dặn là vặn ở phía sau là có một cục vàng để mình vặn mình vặn ngược kim đồng hồ để mình lấy cái cái cục vàng này ra đó thì đây sẽ có cái cốt cốt này có răng và mình lấy cục vàng này mình vặn thì thay vì là mình sẽ mai cố định vào cái áo của mình bằng chỉ thì cái à, nút áo mẫu mà logo vương miện này sẽ có cái lỗ xỏ và sắp tới Kỳ Lăng sẽ ra tiếp một phiên bản nữa là vẫn nút áo logo vương miện này nhưng mà vẫn dùng cái cách gài theo kiểu phiên bản à, có một viên cương tròn ở giữa này Kỳ Lăng đang sử dụng cái áo sơ mi trắng và tất cả cúc áo này là phiên bản mới và bây giờ Kỳ Lăng sẽ rá vào hai cái nút áo này để mình so sánh theo em và theo tất cả quý khách đang xem video của Kỳ Lăng thì cái nút phiên bản logo vương miện và cái nút có viên kim cương tròn 3 ly có nền bên trong là sáng bóng này thì phiên bản nào đẹp hơn hãy cho Kỳ Lăng ý kiến ở phần bình luận nhé Kỳ Lăng sẽ à, thử thao tác đơn giản cực kỳ luôn là cái núm này mình sẽ dặn ngược kim đồng hồ để lấy ra ví dụ như hôm nay Kỳ Lăng sử dụng cái áo này và ngày mai Kỳ Lăng không thích dùng cái áo này không thích bằng áo này nữa thì mình sẽ bằng áo khác thì cái nút mình chỉ việc tháo ra như vậy thôi đơn giản thế là xong thì mình chỉ việc xỏ vào cái lỗ này và vặn cái cục vàng vào cục vàng nguyên khối luôn nha cục vàng nguyên khối A750 luôn và sau đó chúng ta gài nút áo bình thường như chỉ những chiếc áo có nút bình thường rất đơn giản nhanh gọn lẹ như thế là chúng ta có một bộ nút à, sử dụng được trên tất cả các áo quần mà chúng ta muốn đầu tiên kỹ năng sẽ căng cái nút